Hi, rất vui được gặp lại quý vị các bạn Hôm nay mình sẽ một ca khúc đó là wakame cơn mê quý vị cùng lắng nghe nhé Một mai qua ta lại về cùng theo lũ em học hành như xưa rồi đây qua cơn mê sau tâm lại thành tâm xuôi về ngọt quê hương ngày đó ta lên đầy những cuốn tên thật đây mơ còn chìm trên mây còn tôi như cánh chim sẽ bay đi nơi xa mình cùng nhau ta sẽ đi sẽ thăm ba nơi xưa xuôi một hồi lên đêm ta sẽ thăm từng đường sẽ vô thăm từng nhà sẽ đi thăm từng người tình người sau cơn lễ vẫn xanh dù bao tháng năm đã từng gặp vui đừng quên vắng xa nơi ta lại về cùng theo lũ em học hành rồi cánh qua cơn mê trong tràn lại thành dòng tôi về ngọt quê hương ngày đó tay em dài vui của tình cạnh đây mơ tròn trên trên mây còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi khi lá hoa thành nhiều trái yêu thương đầy cành hãy thêm cho mọi người nhiều Trái yêu thương đầy càng Thấy em cho mọi người Xin mời quý vị đến bây giờ là hết rồi à, Hẹn quý vị ngày mai mình sẽ hát tiếp cho quý vị nghe Nếu mà nghe thấy hay thì nhớ ờ, like cho Quỳnh Đăng ký kênh Quỳnh chia sẻ mọi người cùng xem nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều